XT Đấy, đường phố của Nhật thì cũng giống là đường phố Việt Nam thôi mà không khác gì cả đấy trời chưa ăn được đã à, chưa đi được cái gì đã bảo ăn hả? À? đấy à lại cao vinh có ăn nè đây là tôi tay nữa, cà rai nó ăn mama chơi thế ô cái cao nè em mình được phương lên